Xin chào các bạn Ngày hôm nay thì ờ, mình sẽ làm cái video video để ờ, hướng dẫn cho các bạn về cái ờ, cách tự thay các cái lõi lọc tại nhà Để thay các cái lõi lọc này thì đầu tiên là các bạn chuẩn bị các cái đồ dùng và vật dụng thì chắc chắn là các bạn sẽ phải có ba cái lõi lọc như này rồi lõi lọc 123 cái này thì các bạn có thể tự mua hoặc thường ấy là khi mà các bạn uh, lắp máy lọc ấy thì các hãng hoặc các cửa hàng hay uh, khuyến mãi cho các bạn thêm có cái bộ loại lọc 123 như này gọi là bộ loại lọc thô ấy thì các bạn sẽ ờ, sau khoảng tầm 3 6 tháng cái loại lọc nhà bạn nó bẩn thì các bạn sẽ tự thay tại nhà luôn thì là đầu tiên là các bạn phải có bộ ba loại lọc này tiếp theo ấy là các bạn phải có một cái càng cua như này cái càng này để các bạn có thể bạn được cái cốc lọc này ra đây, đấy các bạn bạn để tháo cốc lọc này ra tiếp theo ấy là các bạn dùng một cái búa như này búa để lát các bạn có thể tháo được cái cái cái, cái cốc lọc này ra như này các bạn gõ như này bình thường thì các cái thợ chuyên nghiệp ấy thì người ta không cần những cái búa như này đâu mà họ chỉ cần cái cái cắm cua cái tay vặn như này thôi họ có thể vặn là được nhưng mà các bạn chưa quen ấy thì uh, cứ nên chuẩn bị một cái búa để lát các bạn có thể gõ ra nó đơn giản hơn nó nhẹ nhàng hơn và chắc chắn rồi là các bạn phải chuẩn bị cái đồ để hứng nước hứng nước nó chẳng may nước nó rơi rớt vãi ra cái nền nhà đặc biệt là ở chung cư hay dùng cái uh, sàn gỗ ấy thì là phải các bạn phải chuẩn bị cái giả khô và cái đồ để hứng nước như này rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành để thay lõi lọc nhé thì đầu tiên là các bạn phải khóa cái đường nước cấp của máy lọc nước lại đây các bạn à, khóa cái đường nước cấp đã đấy khóa rồi xong các bạn à, rút điện ra này và khóa cái bình áp lại đấy khi đối với các cái thợ người ta quen rồi thì các cái thao tác như kiểu là khóa bình áp hoặc là rút điện thì người ta không cần thiết nhưng mà mình đây là mình ờ, thay tại nhà nên là các bạn cứ cẩn thận rút điện ra và khóa cái bình áp lại để tránh trường hợp mà nó Ờ, bị chập điện hoặc là nước nó chảy ra Đấy, sau đây ờ, các bạn sẽ ờ, tiến hành tháo cục lọc nhé Đây. Đấy. đầu tiên là cốc lọc số 1 đây các bạn đấy, vào đây như này đấy, các bạn nào lấy búa nhé các bạn gõ như này đấy thì nó nhẹ nhàng hơn là các bạn dùng tay tay thì nó, nó vất hơn nó mệt hơn Đấy, các bạn lấy cái cái chậu này các bạn hứng này bạn à, bạn cái cốc này ra đấy để hứng cho nước nó đỡ bị chảy ra nhà nhé các bạn à, các bạn sau đó là các bạn uh, tiến hành uh, rửa qua cái cốc lọc này đi một chút đây như ừ, các bạn thấy là cái lõi lọc này ừ, dùng lâu rồi khá là bẩn này. Đấy. các bạn uh, rửa qua loại lọc này đi nhé cái lõi lọc này ra và cho vào các bạn nhớ giữ các cái rong này nhé rong cao su này các cái đệm cao su này ở các cái lõi cho vào đây các bạn để ý nhé ở đây là nó có co cái cái rãnh ở dưới cốc cốc lọc này các bạn cho cái này vào đây thì nó phải đúng cái rãnh này cho cái lõi lọc cho các bạn tiến hành vặn lại và dùng cái cái tay tay vặn vặn cho nó chắc các bạn cũng không cần phải vặn ờ, quá chặt đâu nhé bởi vì là ở đây là nó có sẵn một cái răng rồi răng ở cái miệng cốc rồi tiếp theo là đến cốc lọc thứ hai cho cái khuôn mặt phần mũi Đây các bạn, đó cái con này à, các bạn nhớ để ý nhé là um, thứ nhất là trên cái ờ, cái cái vỏ lõi lọc này nó đều có ghi hết là số thứ tự các lõi ví dụ đây là lõi số 2 này lõi số 2 này Đấy, đây là lõi số 3 này thì các bạn uh, nhớ phải uh, cho đúng vị trí các lõi nhé hoặc là nếu mà trong trường hợp mà các bạn không uh, không nhìn thấy các cái hình ảnh các cái số số lõi đấy thì các bạn sẽ để ý cho mình này cái lõi số 1 thì và lõi số 3 thì nhìn nó gần giống nhau riêng cái lõi số 2 thì nó khác hoàn toàn lõi số 2 là lõi bằng nhựa và bên trong nó là chứa than hoặc ca catio nên là nhìn nó khác hoàn toàn nó to hơn và nó nặng hơn và riêng cái lõi số 1 và lõi số 3 nhé các bạn để ý này lõi số 1 là cái phần thân của nó sẽ trơn còn cái lõi số 3 này này các bạn nhìn là nó sẽ có những cái đường ờ, đường gân như này đường gân như này xung quanh lõi đây là lõi 1 micron còn cái ờ, lõi số 1 đấy là lõi 5 micron đấy. đấy như vậy là mình đã thay xong ba cái lõi này thì uh, nó cũng chỉ mất khoảng uh, đâu đấy khoảng tầm độ 3 phút thôi thì uh, sau khi mà thay xong thì các bạn uh, lau dọn qua đi một chút nó có nước nhá các bạn lau dọn qua xong uh, cho máy này về vị trí cũ này mở lại cái đường nước cấp nhé mở lại này. các bạn chỉ cần gạt xuống này gạt cái đấy các bạn để ý là nước ở cốc nó bắt đầu nó vào cốc lọc số 1 này đấy, các bạn à, cắm lại à, phích điện này mở lại cái uh, bình áp này rồi à, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để thay bộ ba cái loại lọc thô lõi 123 của máy lọc nước Aero tại nhà à, các bạn thấy là cũng khá là đơn giản chỉ mất khoảng ờ, từ 3 đến 5 phút thôi Đấy. thì ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại